đồng ruộng sâu thăm dặn dừa cao lũy chúng bờ lao xưa đã cùng em tươi vườn trâu nghiêng nắng hàng cau xanh rạt rào bên giàn thiên lý Vì sao anh nhớ em thế này Thương nhớ đông đầy trong chiếc tiếp hồng người trao đến tôi phần hồng nhắn xa xôi nay khuất lối Dưới ánh trăng mơ nhưng sao chỉ còn lại mình tôi Điều buồn nâng lên chỉ anh vừa sai trước em nên tắt cuộc thật không can đảm nói với anh rằng là em đã lừa dối đi anh đã biết trước nhưng không giấu nổi khi lời nhẹ ướt môi mi anh không phủ nhận em là người anh yêu thương nhất xin lỗi một phần vì không thể cho em những điều tương tất em giờ cố tình quay lưng với anh cảm giác trong anh bất lực cùng nhưng em đã chắc không thể đâu chỉ khiến anh thêm mất sức người ơi 이런 dương ngắm nhìn em trong gương ước sau ngày mai người không phố đâu mà đâu lại vô hướng miền trời bao la ai trông thấy em nhưng nhìn em muốn xem Yeah. music like rằng anh đâu biết hạnh phúc sẽ đến với mình anh cứ ngỡ rằng gặp em là điều may mắn trong cuộc đời nhưng đâu biết được sự thật vẫn đứng phía sau lưng một người tình cảm anh vội vàng đến rồi vội vàng đi sự thật rằng anh đâu biết tại vì anh quá ngốc đến thế để sau một người yêu music side, said